Chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietic 88 Ngày hôm nay mình mang đến đây một chiếc máy mà nếu nhìn thoáng qua thì các bạn sẽ biết ngay chắc chắn là laptop ThinkPad rồi Nhưng mà cụ thể đây là mã máy gì thì khó có thể đoán được Ngay cả bản thân mình à, đã làm video review ThinkPad T480S mà còn không có thể nhận ra được Đây chính là chiếc ThinkPad người anh em song sinh với T480S Và đây chính là ThinkPad T480 Không có chữ S đâu các bạn nhé Chiếc máy này khi nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, nhưng mà cách ThinkPad đã tạo ra T480 và ngắm đúng đẹp khách hàng cần ở chiếc máy này thì lại khiến mình cảm thấy là nó rất là đáng giá. Không dài dòng nữa, ngay bây giờ thì hãy cùng mình khám phá về chiếc máy này trong video này nhé! Ngôn ngữ thiết kế của T480 tương tự y hệt so với các thiết kế ThinkPad khác. À, kể cả dù bạn có mua máy ThinkPad dòng cao cấp là WP hay là dòng E thì à, thiết kế và chất liệu gần như là tương đồng nhau. Vẫn là vỏ carbon xung quanh máy, một màu đen tuyền cùng với logo ở phía góc cạnh của máy. Phần chiếu nghỉ cũng phủ với lớp carbon nhám nhưng lại khá bám mồ hôi vân tay. T480S là dòng Ultrabook thu gọn lại của T480, do đó mà ngoại hình của T480 to và đồ sộ hơn T480S kha khá. Cụ thể, T480 nặng 1,776 kg, trong khi T480S mà mình đã review trước đó thì chỉ nặng có 1,39 kg mà thôi. Tiếp theo là về các cổng kết nối, vì đây là một dòng máy thiên về công việc, à, luôn luôn là laptop cho công việc, do đó mà T480 có đầy đủ các cổng kết nối ở hai phía cạnh bên của máy Phía cạnh phải là một khe cắm USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3 kim sạc, một docking port của riêng máy ThinkPad, một khe tản nhiệt và một khe Smart Card. Phía cạnh trái là một jack audio, một USB 3.0, một HDMI, một USB 3.0 nữa, một mạng LAN và một khe thẻ SD. Bàn phím và touchpad của ThinkPad T480 rất tốt và xuất sắc, không có gì để mình nhận xét cả. Cảm giác gõ phím vẫn rất là tốt đội này đội đàn hồi cũng rất tốt. Mình có thể gõ phím liên tục trong hàng giờ mà vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Một điều đáng tiếc nho nhỏ là chiếc máy này lại không có đèn led phím sáng, do đó mà khi mà mình làm việc vào buổi tối thì sẽ thấy là hơi khó chịu một chút. Tiếp theo thì mình sẽ đánh giá về phần loa. Loa của máy được uh, thiết kế ở phía dưới nắp máy, âm thanh chỉ ở mức đủ dùng, không có gì là quá đặc biệt. Chắc là vì T480 dành cho công việc, do đó mà âm thanh to hay là rõ ràng chỉ là thứ yếu mà thôi à, vì khi làm việc thì có bao giờ chúng ta mở loa đâu phải không nào à, mình cũng sẽ mở thử một bài hát cho các bạn nghe để có thể tự cảm nhận về loa của 480 nhé Màn hình của T480 mình thấy là rất là tệ nếu như so sánh với các máy Ultrabook mà mình đã dùng ở review trước đó Tuy nhiên, khi xét đến hệ quy chiếu giá bán chỉ liên quanh có 20 triệu, thì rõ ràng là màn hình này cũng ở mức vừa đủ dùng. Cụ thể về thông số, chúng ta có màn hình 14 inch Full HD 1920 x 1080 pixel, không có cảm ứng với phiên bản i5 và có cảm ứng nếu như bạn chọn phiên bản i7. Độ chuẩn màu sắc chỉ đạt 58,7% sRGB, 37,4% RGB, độ sáng đạt 295 nits. Hình ảnh thì hiển thị khá là rực rỡ, nịnh mắt, các tông màu xanh, đỏ rất là tươi, các tông màu đen thì không hiển thị đậm. À, mình sẽ mở thử một video 4K cho các bạn tự cảm nhận về màn hình của T480 nhé. đang có ở đây là Core i5 8350U. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn phiên bản cao cấp hơn là i7 8550U hoặc i7 8650U, RAM 8GB, DDR4 bus 2400MHz với hai khe cắm RAM, SSDM2 256GB. À, ngoài ra thì máy vẫn còn dư một ổ 2.5 inch để lắp thêm một ổ cứng nữa. Mình test thử tốc độ ổ cứng thì máy cho kết quả gần 1,5 gigabit giây tốc độ đọc và gần 500 megabit giây tốc độ ghi. TGA on Intel UHD Graphics 620 với phiên bản Core i7 thì chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn nữa là có về rời NVIDIA GeForce MX 150. Phiên bản mình đang có ở đây chỉ là i5 và không có cạc rời nên hiệu năng ở mức cơ bản. Tất cả các tác vụ văn phòng thì đều rất là nhanh và mượt. Như thường lệ thì mình vẫn sẽ mở thử project test Premiere gần 7GB Video render Full HD gần 9 phút để xem như thế nào. Khi mới mở thì máy chạy ở load khá là nhanh, thao tác làm việc ổn. Ở chế độ review 1 phần 4 thì máy vẫn load rất là nhanh. Sau 4 tiếng làm việc thì máy sẽ nóng nhẹ một chút vì CPU máy phải chạy Premiere Load ứng dụng nặng liên tục, do đó mà máy có hơi lắc nhẹ. Ờ, nhưng mình thấy là vẫn làm việc ok. Mình sẽ cho render thử thì máy sẽ project test quen thuộc thì máy sẽ mất 30 phút 18 giây để hoàn thành. Nhiệt độ CPU rất mát mẻ, chỉ ở ngưỡng 54 độ C. Có lẽ là mình sẽ phải mượn thêm phiên bản có cặp rời để test lại hiệu năng của T480 lần nữa. Về chơi game thì mình cũng cài game LL để chơi thử xem như thế nào. Với cài đặt setting mặc định thì máy sẽ đạt 106 FPS, nhiệt độ CPU là 71 độ C. Khi combat đánh nhau thì FPS tụt xuống còn 88 FPS. SingPad T480 sẽ có sẵn một viên pin 24W được gắn chết trong máy và một viên pin tháo rời tùy chọn 24W, 48W hoặc là 72W. Phiên bản mình đang có ở đây là 24W gắn thêm mà thôi. Do đó mà thời lượng pin thực tế của máy với các tác vụ văn phòng hỗn hợp chỉ ở mức khoảng gần 7 tiếng liên tục. Ngoài ra thì T480 mà mình có ở đây còn có thêm cảm biến vân tay fingerprint giúp mở khóa máy thuận tiện hơn. Tổng kết lại về chiếc máy này, với một người dùng văn phòng, cần một chiếc máy làm việc thì sẽ luôn ưu tiên sự ổn định là trên hết. Bàn phím, to tát tốt, thời lượng pin tốt, đầy đủ các cổng kết nối. Và do đó mà phiên bản ThinkPad T480 Core i5 không có các giới này đã được ra mắt. Nếu như bạn là một người mà có nhu cầu cao hơn một chút, đó là chạy loát đọc các bản vẽ, các bản thiết kế video đồ họa thì có thể lựa chọn T480 bản Core i7 với cạc rời NVIDIA MX150 nếu như bạn muốn sử dụng máy laptop để edit, làm việc nặng thì buộc phải nâng cấp lên dòng workstation của hãng là ThinkPad dòng W hoặc là T. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận được ở chiếc máy này. Vậy thì các bạn, các bạn chọn một chiếc máy T480 hay là một chiếc máy nào khác trong phân khúc 20 triệu? Hãy để lại ý kiến bình luận ở phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.